Chào anh em, tại vì hôm nay mình dành vãi loàn cho nên mình làm mấy cái trích nho nhỏ để anh em thuận tiện hơn trong công việc nha. Như anh em đã biết, công việc hiện tại của mình là làm review phim, cho nên mình rất hay phải tải file trên mạng về để làm việc. Đương nhiên cái trình duyệt mình hay dùng là cốc cốc, bởi vì nó có nút download tiện vãi lờ, mà tên sư nó chứ. Cái app này thi thoảng tải về xong nó thành file web anh em ạ. File web này chỉ để xem vớ vẩn thôi chứ chỉnh sửa thì mấy app khác éo hỗ trợ. Như này này. Đấy thấy không? Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển đổi từ dân chơi thành dân thường để anh em dễ làm việc nha. Đương nhiên, nó hoàn toàn miễn phí. Ở đây, mình có một cái file test. Như anh em đã thấy, nó là định dạng web. Đầu tiên anh em mở nó bằng trình xem video mặc định như bình thường cho mình. Sau đó, anh em click vào cái bút này, chọn vào mục chim. Anh em cắt khúc đầu hoặc khúc cuối khoảng 1 đến 2 giây. Cảm thấy nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng video là được. Sau đó, anh em ấn vào xếp assert góc phải. Rồi bây giờ anh em đặt tên cho nó. sau đó ấn lưu lại và đợi một chút là xong. Uy tín luôn. Còn với hình ảnh thì sao? Để mình tải một cái ảnh định dạng web về làm thử nha. Xem nào, cái này đều phải file web, cái này cũng đều phải luôn. À đôi giày mình sẽ lưu cái ảnh này về máy. Anh em tìm tới cái ảnh vừa lưu, chọn Open With. Chọn bên, anh em nào mà không có bên thì tự lên Google mà tải về đi nha he he. Bây giờ chúng ta chọn xếp as như lúc nãy, chọn định dạng ảnh JPEG. E Lưu nó lại. Rồi giờ ra kiểm tra nào. Như anh em đã thấy file video của mình đã được chuyển thành file MP4. Còn file ảnh cũng đã được chuyển thành G97 ở cái đếu gì vậy? À hóa ra nó ở trên này anh em ạ. Nhầm nhọt sang trồng trọt một tí. Đấy, anh em thấy chưa? Cần đếu gì mấy web vớ vẩn, cây nhà lá vườn cũng chuyển đổi được.